bóng chẳng chẳng ánh ngỡ anh ở bóng ở đèn ơ bông nước mày mớ ngỡ để cái bóng tuyền anh chui ơ tuyến ngược mấy là có làm sao miệng anh nói mà chân anh thì anh bịa lại vào em giữa chân mà cho sạch dọc mà anh như cái thì anh cái chiếu ngang chưa để anh mà anh nắm chữa để hai nàng nắm bên chưa tuyến anh mà anh văn là tao tấu chập chi tuyến niệm mà tiệm tên túng ơ hành trái với chiếm nàng được trăm con cá buồn cá ăn chẳng cũng ai ơ tớ do chúc bên chẳng đô tạng bên tỳ đô tạng hát dạng đô tạng khen cần đô tạng đôi thuyền are.